Hello 500 anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cho các anh em đăng video lên YouTube nhanh nhất và trong vòng 3 phút. Mình sẽ có rất nhiều là lượt xem. Mọi người xem cách làm nhé, bắt đầu nào. Big. thấy video này hay và có ích cho mình á, thì hãy nhớ để lại một like, một chia sẻ và một đăng ký giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.